Yeah, alright alright Và đây là GTM Represent SKTA Gang Freak Out và cộng đồng Vitabest Yeah Nghe đây này Yeah Yeah, yeah, yeah Gì cơ? Mm, có người nói xấu với tao á à? Lúc nào chả ác người ta sống có chả thoát được cái phận Mình gắn mạng của thằng khác với bao người còn gì cơ? Mm, họ nói không thích những bài nhạc của tao á à? Tao rồi ngon giữa một quay mặt đi chỗ khác Tại vì sorry tất cả không giải thích vì tao lười xấu với tao á Lúc nó chả ác thì đã sống còn chả thoát được cái phận bị gắn mạng của thằng khác với bao người còn gì cơ uhm, Họ nó không thích những tư tưởng của tao á Tao rồi ngon giữa một quay mặt đi chỗ khác Tại vì sorry tất cả không giải thích vì tao lười Một thằng tóc xoăn lớn bất tài và vô dụng Tài sản lớn nhất nó có được là niềm vui Chơi rap 3 năm không có nổi một chỗ đứng Vẫn nhìn cha mẹ mỗi khi cần có tiền túi Nhưng và regret ghi chép điều gì thế mà nhồi nhét những câu từ mà tao thích thì sao không toàn chơi phần đôi dùng vần xôi chẳng cần nói tao nghe rồi nhưng cái thôi tao vẫn làm thì sao không ừ thì đúng tao chả là ai đâu mà soi cho có fame cho có tiền cho có gì để mình liếm á tao đi được ra ngoài ánh sáng của xã hội khác qua giá chế bóng người không để phần cho mình chiếm á hey I'm man a man never forget những câu mày đã nói yeah man I'm not your man xem này man lời thằng này nói ra một bài không một khúc daily gắt không sắp xếp bộ bộn như chính bộ tóc này của tao nhưng đời này nó thế chẳng có gì nó dễ thế nên mắc kệ cho tao đồ sống chọn đời của tao never follow my instagram vì tao sẽ chẳng bao giờ follow back never remember cái lúc mà tao giúp up even the whole project hey never quay đầu khi mày bay màu khỏi trò chơi đầy biến động này kể cả mày giàu này quán này đầy tàu này bước đi của mày cũng chỉ như kiến đốc đậy. tặng hai suất vé cho mày vào xem show khuyên mày nên đi đi nhớ rủ thêm cái để nó có gì chứng kiến gtm the mvp gì cơ uhm, có người nói xấu với tao á à? trả ác người ta sống có trả thoát được cái phận mình gắn mạng của thằng khác với bao người còn gì cơ uhm, họ nói không thích những bài nhạc của tao á tao giờ ngón giữa mà quay mặt đi chỗ khác tại vì sorry tất cả không giải thích vì tao lười gì cơ uhm, có người nói xấu với tao á lúc nói trả ác người ta sống có trả thoát được cái phận mình gắn mạng của thằng khác với bao người còn gì cơ uhm, họ nói không thích những tư tưởng của tao á tao giờ ngón giữa mà quay mặt đi chỗ khác tại vì sorry tất cả không giải thích vì tao lười đã là thằng đàn ông thì luôn luôn phải chuẩn hoàn nào trong mắt các phụ huynh right tinh trên đường ngày trắng hoa trên trường ngày mạnh mẽ kiên cường ở trên giường thu tinh đã là người con thì luôn luôn phải có hiếu nghe lời người lớn và nhất là cha mẹ mình có mẹ có bố này đi đâu bao đó này chấp nhận bao bọc nhưng sống trọng bề kính đây là lối sống của công tử tuổi 15 chill bằng Cartoon Network Ê, mỗi ngày đi học đều được mẫu thuần hậu thuẫn chưa bao giờ thấy vất vờ vì hết thuốc mỗi ngày vốn nét bạn sẽ ép tới hoàng hôn ăn trưa ăn tối còn đấu súng với dao cơ mà điều đó lại chẳng bao giờ đúng với ta nhớ lại cho khi đi nếu trí não mày có vấn đề từ lúc bắt đầu rap đến giờ tư tưởng của tao vẫn thế tưởng là sai mà ai ngờ được các rapper các họ vẫn nề vẫn là G E N T L E M A N sao cloud mày vẫn nghe gì cơ uhm, có người nói xấu với tao á lúc nào chả ác người ta sống có trả thoát được cái phận bị gắn mạng của thằng khác với bao người còn gì cơ họ nói không thích những bài nhạc của tao á tao dùng ngón giữa một quay mặt đi chỗ khác tại vì sorry tất cả không giải thích vì tao lười gì cơ con người nói xấu với tao á lúc nó trả ác người ta sống có trả thoát được cái phận bị gần mạng của thằng khác với bao người còn gì cơ uhm, họ nó không thích những tư tưởng của tao á tao dùng ngón giữa vô quay mặt đi chỗ khác tại vì sorry tất cả không giải thích vì tao lười các bạn vừa được nghe tác phẩm gì cơ thể hiện bởi nhạc sĩ ca sĩ trương hoàng long xin kính chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ bên người thân và bạn bè xin chào và hẹn gặp lại lần sau